Nhìn vào những ghi chép trong lịch sử ta có thể thấy một cách rõ ràng, trong những năm cuối của nhà Đông Hán, thiên sư của đạo giáo là Trương Lăng đến Tứ Xuyên, Thục để tu luyện, trong cõi mênh mông đã có ý trời an bài. Tại đất Thục, một nhiệm vụ trọng đại của thiên mệnh đã đợi ông đến. Thái thượng lão quân đem trọng trách hàng mai gián yêu giao cho Trương Lăng, truyền cho ông các bùa phép bí truyền, phong cho làm thiên sư cùng với âm dương kiếm, ấn và các loại pháp khí khác. Ngoài ra còn truyền cho ông đạo Pháp Cao Thâm và lệnh cho Trương Lăng phải mật tu một nghìn ngày. Vì bách tính bị quỷ làm hại mà đi khắp nơi trấn yêu trừ tà. Đất thuộc núi non hiểm trở hùng vĩ, từ cổ được xem là thánh địa cho việc tìm tiên tu đạo. Trương Lăng chuyên tâm tu luyện tại núi Dương Bình, được thượng sư ban cho một quyển thiên thư. Sau 10 năm tu luyện, ông đã đắc được đạo hạnh cao thâm có thần thông như phi hành trên không, nghe từ xa, phân thân. Mọi người thường thấy rõ ràng ông ta đang lên đên trên một chiếc thuyền nhỏ trong ao, lại vừa tụng kinh trong sảnh, vừa nói chuyện với mọi người bên bàn trà, và trên con đường mòn cách núi không xa, có một người khác đang chống gậy đi chậm rãi. Mọi người đều vô cùng thán phục trước thần thông tán ảnh phân thân của ông. Tuy rằng Trương Lăng sống đời ẩn dật mà tu luyện nhưng dần dần ông đã phát hiện ra những điều đen tối ở vùng đất sơn thủy đầy linh khí này. Đời sống của nhân dân ở đây không hề bình yên. Một hôm, người dân trong làng kêu cứu, có một con hổ trắng thành tinh ở phía tây thành thích uống máu người. Hàng năm cư dân trong làng sẽ giết một người dân làng để thỏa mãn cơn khát máu của hổ tinh. trường Lăng nghe vậy liền thu phục bạch hổ tinh và cảnh cáo nó không được bừa bãi gây thương tích cho người ta hổ tinh đã biến mất không còn tâm tích. Chẳng mấy chốc, có người báo rằng gần đó có một con rắn lớn ẩn nấu trong hang. Nó thường phun ra khí độc từ 3 đến 5 dặm. Nhiều người đi ngang qua đã bị trúng độc chết. Trường Lăng sau đó đã thi triển đạo thuật để cấm rắn không được làm hại người dân và dân chúng được an toàn. Dưới chân núi Thanh Thành có một cái lồng huyệt cổ xưa. Mỗi lần vào mùa hạ và thu, có nhiều thủy yêu tá quái làm cho nước lục tràn vào đồng ruộng. Do đó Trương Lăng sử dụng pháp thuật dùng một khối đá trấn trụ thủy quái. Ở huyện Bành Sơn, thường hay có ác quỷ dữ tợn làm bách tính sợ hãi. Trương Lăng tâm tĩnh như nước tụng một bài kinh địa tụng ngay trước mặt quỷ. Con quỷ đi quanh một vòng cũng không dám tới gần, liền bỏ chạy. Những điều kỳ lạ như vậy không phải là hiếm. Trương Lăng thở dài và nói, thời buổi hoạn nạn rắn độc và quỷ khí trải dài khắp các thung lũng ở đất thục và người dân thường vô tình bị ma quỷ hại. Thật là đáng thương. Từ đó Trương Lăng thường xuyên giúp dân chúng trừ ma diệt quỷ, làm việc thiện, tích đức vô số. Thiên sư từ bi cứu người đời, lão quân xuống trần nhận thiên mệnh. Lúc này, viên cửu đỉnh thần đan của Trương Lăng mà ông đã dạy công tu luyện suốt 3 năm cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ cần ông dùng thần đan là có thể bay lên trời Nhưng ông lại vẫn do dự Ông nói với các đệ tử Ta đã tu thành một thân đạo hạnh cao thâm Thì nên cứu giúp cho bách tính Vì lợi ích quốc gia mà trừ họa hại Giờ đây nếu phi thăng lên trời Lòng ta cũng sẽ thấy hổ thẹn vì đó Chỉ là lợi ích của bản thân ta Đối với nhân gian chẳng ích chi Đó cũng không phải là tâm từ bi của một người tu đại đạo Trương Lăng trong lòng sinh ra một niệm này Thái thượng lão quân trên trời liền cảm ứng ngay Trương Lăng tu luyện vất vả vậy Mà vẫn có thể nghĩ đến chúng sinh Một khi tâm từ bi phát ra Thì nhân duyên đã đầy đủ rồi Ta sẽ ban cho ông ta sách quý Và thần khí để giúp đỡ hoàn thành Sứ mệnh Vào đêm khuya Trương Lăng đang ngủ thì bị đánh thức bởi bầu trời đầy mây tím và hương hoa nhạc trời vang lừng. Nhìn ra thì thấy năm con rồng trắng đang kéo một cỗ xe báu Trên xe là Thái Thượng Lão Quân đang cầm một chiếc quạt báu Dung mạo phi phàm khiến người ta cảm thấy áp lực đến nỗi không dám nhìn cho rõ Thực ra, một dãy núi non ở thuộc này đây chứa nhiều yêu ma, quỷ khí từ bao đời qua đã hình thành một khu vực đen tối thâm sâu, luôn làm cho thiên thượng đau đầu. Từ thời thượng cổ đến nay, sáu vị ma vương đã chiếm cứ cả thời không của địa khu này, và tổng số yêu quái đã lên tới hàng trăm triệu. Họ xâm chiếm không gian của con người, trà trộn lẫn với người thường, nhập vào thân người gây họa, dám ra ngoài làm điều ác giữa thanh thiên bạch nhật. Thậm chí còn có cái gọi là chợ quỷ, dụ dỗ con người giao dịch với ma, làm bại hoại nhân tâm và lây lan bệnh tật. Thái thượng lão quân đem trọng trách hàng ma phục yêu giao cho Trương Lăng, truyền cho ông các bùa phép bí truyền, phong cho làm thiên sư cùng với âm dương kiếm, ấn và các loại pháp khí khác. Ngoài ra còn truyền cho ông đạo Pháp Cao Thâm và lệnh cho Trương Lăng phải mật tu 1.000 ngày. Khoảng 3 năm sau, đạo Pháp của Trương Thiên Sư trở nên thâm sâu, khó lường đến nỗi ma quỷ không dám đối diện ông. Trương Thiên Sư xuất lĩnh thiên binh thần tướng, đánh dẹp sáu thiên ma vương. Đại chiến sáu thiên ma vương, chấn chỉnh lại luật trời. Đối diện với hàng trăm triệu chúng quỷ, Trương Thiên Sư dùng cách lấy bốn lạng đã nghìn cân, vừa đẹp mắt vừa không mất đi khí thế. Trương Thiên Sư bày trận pháp tại núi Thanh Thành, sắp đặt sẵn các đội lông hổ thần binh. Kỳ quỷ quân hô hào tiến lên và tấn công rầm rộ bằng đao kiếm, cung tiễn và đá, chỉ thấy Trương Thiên Sư chỉ tay một cái. Một đó hoa sen khổng lồ bay đến chặn đường quân quỷ, khiến chúng không thể tiến lên được. Thế là quỷ quân bèn thay đổi chiến lược, cầm một ngàn ngọn đuốc lớn để xung phong về trước. Trường Thiên Sơn liền chỉ tay, lửa trên ngọn đuốc đột nhiên bùng cháy thành biển lửa, quay ngược lại thiêu cháy quỷ quân, làm chúng thống khổ rên rỉ đau đớn và nhanh chóng chạy trốn. Nghe tin thất bại, tám đại quỷ tướng liền chỉ huy dẫn hàng vạn quỷ binh các lộ từ khắp bốn phương lên núi bao vây thành. Các đệ tử rất lo lắng khi nhìn thấy đội hình đông đảo của quân địch chỉ thấy trường Thiên Sử lấy ra một cây bút đỏ Trên không trung vẫy vài nét Về phía đội hình quỷ binh Tất cả quỷ binh đều chết ngay lập tức Tất cả tám đại quỷ tướng đều quỳ xuống cầu xin tha mạng trường Thiên Sư nghe xong Trầm mặt hồi lâu Cuối cùng cầm cây bút đỏ lên vẫy vài cái Cả đám quỷ binh vừa chết liền sống lại trường Thiên Sư ra lệnh cho các chúng quỷ ngay lập tức rời đi Từ đó không được làm điều ác nữa nếu không sẽ bị trừng phạt. Quỷ tướng chỉ huy nói với Trương Thiên Sư, không gian nơi này nguyên từ trước đến nay là của chúng tôi. Ngài ít ra cũng để lại cho chúng tôi một nửa chứ. Trương Thiên Sư cự tuyệt nên chúng quỷ đành quay về báo lại cho quỷ vương. Quỷ vương cùng với sáu thiên ma vương thống lãnh hàng triệu quỷ binh hướng đến bao vây, núi Thanh Thành. Đệ tử báo với thiên sư, quỷ quân kéo đến đông quá, không thể ngăn nổi chúng con phải làm thế nào? Chỉ thấy thiên sư lấy ra ngọn bút đỏ, vẫy một cái toàn bộ quỷ binh đều chết hết. Sáu thiên ma vương rạp đầu xuống đất quỳ lạy, kêu xin tha mạng. Dĩ nhiên Trương Thiên Sư trong lòng đã có chủ ý, ngài không ngoảnh đầu lại mà chỉ dùng bút đỏ vạch một đường chia núi thành thành ra làm hai nửa. Ngay trên vách núi, ngài đã dùng bút đỏ viết ra giao ước. Con người là chủ nhân vào ban ngày cầu ma chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Âm dương hai giới tách biệt, mỗi bên một nơi có chủ quản và phạm vi sinh sống của bên đó. Kẻ nào vi phạm phải bị thiên sư trừng trị. Để làm cho các thiên ma vương thần phục, cuối cùng Trương Thiên Sư đã thị hiện ra nhiều chủng thần thông. Chẳng hạn như ném mình vào lửa, rồi đứng trên hoa sen xanh bay ra, đi xuyên qua gỗ, đá và thép biến hóa thân cao lớn thành một người khổng lồ đứng trên đài sen cao 72 vạn trượng, chu vi 52 vạn vi, đơn vị đo lường năm tấc là một vi, hoặc một ô, một vòng, chết tay. Chúng ma vương cùng thiên sư đấu pháp liên tục thua bại, cuối cùng tâm phục khẩu phục đồng ý ký, vào thề ước trên bia đá, rồi rời đi. trường Thiên Sư đã giam cầm sáu thiên ma vương ở vùng núi phía Bắc và các chúng quỷ tướng đến vùng đất càn cỗi ở phía Tây Bắc. Cõi U Minh từ nay trở thành một cõi giới riêng độc lập, là nơi qua lại của cả người và quỷ. Trường Thiên Sư đã dỡ bỏ lời nguyền ma quỷ đã tồn tại hàng nghìn năm trong cuộc sống của người dân vùng thục, chấn chính luật trời và lập được những công đức vô lượng. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thần ôn dịch tránh người lương thiện, ai kính thần người ấy bình an Dịch viêm phổi vũ hán hoành hành Thế giới đảo lộn kèm theo là bao cảnh chết chóc, con mất cha, vợ mất chồng, cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiếng khóc tan thương không ngừng lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Rorora Vũ Hán khiến cho tất cả các quốc gia đều bận rộn ứng phó với tình hình dịch bệnh đang không ngừng lan nhanh Tuy nhiên có một điều đặc biệt đó là bệnh dịch chỉ ảnh hưởng mạnh tới những người, tập thể, quốc gia có liên quan mật thiết với đảng Cộng sản Trung Quốc với bản chất giả, ác đấu, đi ngược lại với những nguyên lý về chân thiện nhẫn của vũ trụ nên sẽ gặp nguy hiểm khi thiên pháp vận hành. Trong cuốn Hoàng đế nội kinh, tổ Vấn có ghi lại một đoạn như sau. Hoàng đế, dịch bệnh phát tán đều có tính truyền nhiễm, bất luận người lớn hay trẻ nhỏ phạm sâu khi nhiễm bệnh đều có biểu hiện tương đồng. Phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu chữa và tránh bị lây nhiễm? Kỳ bá, người không bị truyền nhiễm nhất định là người bên trong cơ thể có nhiều chính khí, như vậy mới có thể tránh được cảm thụ tà khí vào trong. Chính khí ở đây có thể hiểu là những người mà tâm địa chính trực, suy nghĩ thiện lương, sống có đức. Thì trong mình có nhiều chính khí, ác sẽ tránh được tà khí, còn tà khí ở đây chính là các loại ôn dịch truyền nhiễm. Sứ giả ôn thần tránh né Triệu Quỳ Thời Nam Tống có một vị trạng nguyên rất nổi tiếng, tên gọi Triệu Quỳ. Cũng như Nhạc Phi, ông là người có chủ trương kháng kim, từ chối sự lôi kéo của Tần Cối, không nhận vàng bạc châu báu hối lộ nên khiến Tần Cối căm giận bài trừ. Ngược lại, nhờ vào phẩm hạnh của mình, ông được Tống Cao Tông hết mực sủng ái, phong cho chức lễ bộ viên ngoại lang. Triệu Quỳ từng nói, Từ Mã quan không vượt lễ nghĩa mà thu nhận nữ sắc, không nhận tài vật trái với đạo nghĩa. Tuy phẩm hạnh của ta không xứng được gọi là đạo, nhưng cũng rất muốn bản thân có thể học theo tư Mã quan làm người. Trong sách sử có chép, năm Triệu Quỳ 8 tuổi cùng cha mẹ đến Tứ Xuyên ở. Hồi nhỏ Triệu Quỳ rất thích thổi sáo, hơn nữa lại có thói quen thường xuyên đứng bên đường thổi sáo. Một năm khu vực Tư Châu có ôn dịch bùng phát, Triệu Quỳ lại vẫn như thường lệ thích thổi sáo bên đường. Một hôm ông mang sáo đến quán trà ngồi thổi, có lão phu nhân lại gần nói với ông, gần đây có 5 người đến đây uống trà, vừa nhìn thấy cậu thổi sáo liền vội vàng đứng dậy đi mất. Điều lạ kỳ hơn là ôn dịch cũng từ đó không còn nữa, mọi người đều cho rằng đó là năm vị sứ giả của ôn thần. Sau đây có một vị dung mạo rất giống Bính Linh Công đệ tử thứ ba của Đông Nhạc Đại đế đến quán uống trà nói với lão phu nhân Triệu quỳ có tâm tế bần, ngày sau nhất định có thiện quả Nói xong cũng liền không thấy bóng dáng đâu cả Sau đó lão phu nhân gặp Triệu quỳ kể lại sự việc này Triệu quỳ nghe xong liền đến miếu thần bái tạ Đang bái tạ đột nhiên có tiếng vọng từ không trung truyền tới Năm sau cậu nhất định vang danh thiên hạ quả nhiên năm sau triệu quỳ đổ đạt trạng nguyên Dầu có cứu người, âm đức vô lượng Trước đây có một thành trì phát sinh đại ôn dịch Mọi người đang không biết phải làm sao Thì có một vị lão nhân tóc trắng như cước xuất hiện Lão nhân đến gặp một nhà đại phú gia trong thành Yêu cầu người này mua thuốc ban phát cho dân chúng Dân trong thành sau khi có thuốc uống thì rất nhanh chóng khỏi bệnh Ôn dịch cũng nhờ đó mà được khống chế cả nhà phú giả cũng bình yên vô sự. Có người nhìn thấy từng có hai sứ giả của ôn thần đi qua cửa nhà đại phú gia nói chuyện với nhau. Một trong hai người nói, vị phú gia này âm đức vô lượng, có chư thần bảo hộ, chúng ta sao dám bước vào. Đối với vấn đề này, Lưu Khuê Bình từng bình luận trong tập tùng phong thuyết Âm đức vô lượng, đây thực sự là biện pháp tốt để trừ dịch Người thế nhân nên nhớ kỹ trong lòng Xưa nay những chuyện thiện nhân gặp thiện quả có rất nhiều, ví như câu chuyện về gia đình Thẩm Văn bảo sống bên Thái Hồ dưới đây. Trước đây những người sống bên bờ Thái Hồ thường ngày hay yêu thích bắt cá, bẫy chim làm thú vui. Năm này qua năm khác không biết tiết chế bản thân. Gia đình Thẩm Văn Bảo thì ngược lại, hay bỏ tiền ra mua cá mua chim của những người bắt được thả chúng về tự nhiên. Mọi người đều cho rằng gia đình Thẩm Văn Bảo thật ngốc rồi một năm, cả vùng Thái Hồ bị ôn dịch, có người nhìn thấy rất nhiều quỷ ôn dịch tay cầm cờ phướng. Trên đó viết, ngoài gia đình Thẩm Văn Bảo phóng sinh hành thiện, còn lại tất cả nhà dân đều phải treo cờ trước cửa. Sau đó mấy ngày, hơn 300 khẩu ở vùng Thái Hồ đều bị bệnh truyền nhiễm, người dân chết quá nữa, chỉ có gia đình Thẩm Văn Bảo vẫn bình an vô sự. Tính thần được bình an, Trước đây có một thuyền phu sống bằng nghề lái thuyền trên sông Trường Giang Thuyền phu này bình thường kính ngưỡng thần Phật Tin vào nhân quả lại hay đi bái lễ Một buổi tối người thuyền phu mơ gặp thần Phật nói với mình Ngày mai có 5 người muốn qua sông Không được chở Bây giờ ta sẽ viết lên tay con ba chữ Nếu như bọn họ cố tình cưỡng chế qua sông Con hãy đợi cho họ xuống thuyền Rồi đưa tay cho họ xem Sau khi thuyền phu tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ rồi mở tay ra xem, quả nhiên trong tay có ba chữ phù hiệu. Tối hôm sau, quả nhiên có năm người cưỡng chế thuyền phu, bắt ông phải đưa họ qua sông. Thuyền phu liền đưa tay ra cho họ xem, năm người xem xong đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái hòm trúc. Thuyền phu mở ra xem, hóa ra đó là hòm ôn dịch chuẩn bị mang xuống Giang Nam phát tán. Sau đó thuyền phu đến Giang Tô và kể lại giấc mơ của mình cho mọi người nghe, đồng thời đưa tay ra cho mọi người xem ba chữ phù hiệu đó. Nhiều người tin rằng đó là phù hiệu hộ mệnh nên chép ra dán lên cửa nhà mình. Tuy nhiên cũng có nhiều người không tin, cho rằng đó là việc mơ hồ. Sau đó ôn dịch xảy ra, những ai tin theo mà dán phù hiệu đó lên trước cửa nhà thì đều vô sự. Lịch sử là bài học quý giá cho các thế hệ sau này học hỏi, từ đó mà đối chiếu bản thân, sửa đổi lỗi lầm. Tuy nhiên xã hội ngày nay khi nói đến đạo đức lại có người tin người không tin, thật là khó bề cứu vớt. Thật ra, xã hội dẫu có thay đổi đến đâu thì tiêu chuẩn đạo đức làm người vẫn mãi trường tồn bất diệt. Sống nhân đức trời cao bảo hộ, người làm ác thì họa theo như hình với bóng. Tin hay không tất cả